bếp này có mặt men chống xước đầu chia lửa của nó là đầu nhôm nguyên khối nha thì đối với dòng bếp này thì tôi cũng có tặng kèm thêm một cái cặp kiềm dự phòng để nhân đôi cái thời gian sử dụng bếp khi cái kiềm cũ cho bếp á, nó hư á, thì ta cũng có cái khác để thay thế để bếp tiếp tục được sử dụng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 đây, bếp bên trái của tôi nó đã khóa ra sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc thì đang ở vị trí mở đây thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản và nó cũng chỉ có chịu được cái nhiệt độ ở que cảm biến này nè là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga vấn đề đó thì nó rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hay nấu những món mà có nhiệt độ cao á thì nó sẽ thường xuyên tắt lửa rất là bất tiện thì qua đó shop chúng tôi cũng có là gắn một cái loại công tắc rang để sử dụng cho các bạn khi mà mình muốn rang hay nấu những món mà có nhiệt độ cao á được thoải mái không sợ bị khống chế như nhiệt độ nữa thì ở cái cái bếp này tôi đã gắn công tắc rang vào đây rồi nè nó sẽ được gắn ở vị trí ở gần cái đèn ở trên à, một bên này thì khi mà các bạn muốn sử dụng công tắc rang này thì các bạn sẽ gạt cái công tắc này về vị trí phía bên trái thì nó sẽ tăng nhiệt độ của cái que cảm biến này lên ta có thể rang hay nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi mà các bạn không ờ, chọn tính năng rang này nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt cái tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường ở cái que cảm biến này nó sẽ tự chịu đến nhiệt độ hai trăm thì nó sẽ khóa ra có một số bếp á, nó sẽ có tích hợp thêm cái tính năng là rang ở trên đây nó sẽ có cái nút 3 giây ở vị trí bên phải hoặc là bên ờ, trái này đó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 rẻ hơn khuyến mãi của chúng tôi cũng có ờ, một số dòng bếp quay thêm để cho các bạn à, lựa chọn thì bạn nào mà lựa chọn cho mình được à, kiểu bếp mà mình ưng ý nhất và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì mình có thể chụp vào cái à, màn hình chụp cái màn hình lại ở vị trí bếp đó và gửi kèm thêm cái mã số này 6 số series này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem thì bắt đầu ở vị trí số 1 Bếp này được sản xuất vào năm 2017. Đây là hiệu bếp Rinnai có mặt men chống xước nè. Và cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi. Đây. Một số bếp á, thì ờ, rẻ hơn khuyến mãi ờ, sẽ gắn tích hợp vào ờ, cái nút 3 giây này. Thì khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên. Thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến lên nhiệt độ tối đa. Các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa tiếp theo ở vị trí số 2 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước tiếp theo nữa là vị trí số 3 bếp này thì hiệu Paloma có mặt sơn ở vị trí số 4 năm sản xuất của nó là năm 2017 thì đối với dòng bếp này thì tôi cũng có sẽ tặng kèm thêm một cái cặp kiềng dự phòng để nhân đôi thời gian sử dụng bếp tiếp theo vị trí số 5 là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước đây ở vị trí số 6 đây là dòng bếp Rinnai có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 tiếp theo nữa thì sẽ đến với vị trí số 7 thì đến với vòng ờ, dòng bếp ờ, kiểu bếp nút nhấn thì ở do bếp nút nhấn này hiệu là Rinnai nè bếp này có mặt sơn ừ. hình thức con bếp này cũng còn à, đẹp giá chỉ ở 2 triệu 2 thôi ở vị trí số 8 tiếp tục với dòng bếp à, mặt sơn tĩnh điện giá một triệu rưỡi hiệu bếp là Paloma và trên cùng rất là thích hợp cho những bạn mà không có nhu cầu sử dụng bếp nướng thì đây hiệu bếp Paloma model là 209B không có bếp nướng nha giá chỉ 2 triệu 6 thôi mặt men chống xước tiếp theo là dòng bếp Rinnai cũng có mặt men chống xước ở vị trí số 10 giá 1 triệu 8 tiếp theo cũng đến với dòng bếp mặt men chống xước hiệu Paloma ở vị trí số 11 đây ở vị trí số 12 cũng là dòng bếp ờ, có mặt men chống xước hiệu Rinnai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 Bếp này được xuất xưởng vào tháng 8 năm 2019 Đây, tháng 8 năm 2019 Hàng dùng lướt Tiếp theo ở vị trí số 14 Đây là dòng bếp ga âm mặt kính màu đen tràn viền Mặt kính tràn viền ha thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu cho bếp nướng đây chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và hẹn giờ nướng nướng sẽ hai tầng lửa và chế độ nấu nước chế độ hâm nhiệt độ chiên cho bếp bên trái ở bếp bên trong thì nó sẽ có chế độ nấu nước uh, chế độ bên uh, nấu cơm và nấu cháo ở bếp bên trong bếp này thì nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng ở phía bên trái này sẽ là nút mở của bếp nướng đây và ở dưới này là hộp pin tiếp theo đến với dòng à, bếp đây là hàng trưng bày cũng có mặt men chống xước được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 Đây, tháng 9 năm 2019 mã số của nó là 057574 đây là dòng bếp à, hàng trưng bày thôi tiếp theo đến với dòng bếp âm à, từ âm ở vị trí số 16 hiệu Toshiba thì nó cũng sẽ có những cái chức năng cho bếp bên phải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 tiếp theo là cái chế độ rang lúc 3 giây giúp cho ta rang xào được những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái không uh, không phải là thoải mái nữa mà chỉ rang xào đến nhiệt độ thêm thôi nó duy trì thêm cái thời gian là lâu thêm một tí nó ở que cảm biến á, nó sẽ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga khi mà ta chọn cái chế độ rang đồ khô á, thì nó cũng chỉ tăng lên tới 300 độ thôi nó cũng sẽ khóa ga các bạn nào mà muốn ờ, nấu mà không sợ bị ờ, khống chế nhiệt độ ở đó nữa thì các bạn có thể liên hệ đến shop shop sẽ gắn thêm cái công tắc rang để cho chúng ta rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa thì khi gắn thì shop sẽ gắn tích hợp vào ở cái nút 3 giây này không cần phải làm thêm cái công tắc ở ngoài sẽ làm mất sau khoan ờ, khoan mặt trước của bếp mất đi cái tính thẩm mỹ ở phía bên phải bên trái của nó sẽ có tính năng là hẹn giờ nấu và chế độ nấu cơm nấu cháo <coughs> tiếp theo với dòng bếp Rinnai ở vị trí số 18 nó cũng giống như những cái ờ, tính năng nấu nướng của bếp bên ờ, dưới này nhưng ở bếp nướng thì nó chỉ có ở cái hẹn giờ nướng thôi và nướng nó cũng là hai tầng lửa những cái chế độ nấu của nó thì nó sẽ thay đổi ở vị trí theo từng loại bếp theo cái thiết kế của ờ, mỗi người dùng phù hợp với từng ờ, thói quen của mỗi người thì đối với dòng bếp số 19 này nó sẽ hơn những dòng bếp khác là nó sẽ có tính năng hẹn giờ cho cả hai bếp nấu thì đây là cái ờ, mặt mô phỏng của bếp đây ở phía dưới là cái nút điều chỉnh ờ, hẹn chọn cái bếp hẹn giờ thì nó sẽ vị trí theo cái ánh đèn ở đây ở bếp bên đây đèn sáng ở phía bên trái này là hẹn giờ cho bếp bên trái đèn sáng bên phải là hẹn giờ cho bếp bên phải và đèn sáng ở phía dưới này là hẹn giờ cho bếp nướng ở bếp nướng cũng là nướng hai tầng lửa thời gian nướng vào mặc định của nó là 9 phút các bạn có thể điều chỉnh tăng lên tối đa được 15 phút theo cái phím cộng hoặc là trừ để giảm đi cái thời gian đây, đây là dòng bếp Paloma 61 VWCK ở vị trí số 19 tiếp theo đến với cái dòng bếp cao cấp nhất năm sản xuất của nó là năm 2016 hiệu là Rinnai thì bếp này nó sẽ có cái điểm vượt trội hơn so với những cái dòng bếp khác á, là nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nè cái đồng hồ hiển thị đây bếp trái và bếp phải đều có và chọn cái nhiệt độ chiên cũng cả hai bếp đều có nè ở bếp bên trái này thì nó sẽ có tính năng rang nút 3 giây đây còn ở bếp bên phải này thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu nước và nấu cơm còn bếp nướng nó cũng sẽ có hơn những cái những dòng bếp nướng khác thì nó sẽ có chế độ nướng theo cái loại thực phẩm đồ nướng nè có cái loại đồ nướng chọn chế độ loại đồ nướng đây và cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm hẹn giờ nướng rồi nút điều chỉnh cái ngọn lửa bằng cái nút điện tử của chế độ nướng theo loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử đây nướng hai tầng lửa bếp này có mặt kính cường lực viền của nó cũng là inox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 nhìn qua cái kiểu mặt bếp để mình à, nhận biết được đây là hiệu bếp của ai bếp nào thì bếp này nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây bên trái và bên phải nút điều chỉnh cái thời gian ở bên trái này thì có chế độ rang nút 3 giây ở bên phải thì nó sẽ có nhiệt độ chiên nấu nước hâm và nấu cơm nấu cháo này nướng thì nó cũng sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử nướng hai tầng lửa đây và hẹn giờ nướng tiếp theo đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng à, bếp từ âm shop vẫn chưa vệ sinh để có những cái giá à, thấp nhất cho các bạn mua đây bạn nào mà lựa chọn cho mình được một số dòng bếp từ nào mà mình ưng ý phù hợp với mức giá của các bạn muốn mua thì mình sẽ chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó thì khi giao bếp thì shop chúng tôi sẽ test những cái tính năng của bếp trước khi giao cho các bạn đây. tiếp theo ở vị trí số 22 23 à, đối với những dòng bếp từ có cái công suất nấu của nó hơn 2.000W 2.000W thì nó sẽ sử dụng nguồn điện 200V thì các bạn có thể sử dụng à, cái nguồn điện 220 của mình ở nhà đều sử dụng được còn những dòng bếp mà nó có cái công suất dưới 2.000W thì nó đã sử dụng điện 100V bắt buộc phải sử dụng điện 100V thì các bạn à, khi sử dụng thì các bạn phải à, sử dụng qua cục biến đổi nguồn điện 100V qua từ 220 qua 220 bằng à, ổn áp hoặc là biến áp nhưng các bạn phải sử dụng những cái loại biến áp ổn áp phù hợp với công suất của bếp và khi đi dây dẫn thì các bạn cũng nên đi những dây dẫn có tiết diện lớn khoảng từ 4 chấm đến 7 chấm để đảm bảo được cái cường độ bếp sử dụng đây, ở vị trí số 28 đây tiếp ở trên cùng là dòng bếp từ Hitachi từ âm Hitachi model của nó là HTB A6S nút điều khiển ở trên bếp trái và bếp phải của nó là ở trên mặt bếp đây thì qua những cái dòng bếp ờ, ga bếp từ thì ờ, rẻ hơn khuyến mại cũng có ờ, một số ghế massage đây đây là một số uh, ghế massage hiện shop đang có thì ừ. các bạn ờ, quan tâm đến những cái dòng sản phẩm nào á, thì mình có thể liên hệ đến ờ, shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 đây. thì các bạn ở đây có vị trí có ba vị trí là ba ghế đây thì các bạn có thể chụp hình màn hình lại và đánh dấu ở vị trí đó mình có thể nhắn tin hoặc là liên hệ đến số điện thoại là 0909 306 149 qua Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được để được uh, nhân viên chúng tôi uh, tư vấn rõ hơn ừ. và shop cũng có thêm uh, quạt máy đây là những uh, dòng quạt đây thì đây tôi sẽ lấy một con ra để đại diện nè thì bạn nào quan tâm đến quạt máy thêm thì có thể liên hệ đến shop shop sẽ chụp hình và gửi cho các bạn xem à, những cái à, loại quạt mà các bạn à, mong muốn theo yêu cầu của các bạn vừa rồi thì rẻ hơn khuyến mãi cũng đã giới thiệu qua dòng sản những dòng sản phẩm nội địa Nhật các bạn quan tâm đến những dòng sản phẩm nội địa Nhật đó có thể liên hệ đến số điện thoại của chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook